một từ nữa này một từ nữa tôi không đoán không nhận ra à? bạn ấy còn một từ nữa đó là từ nose ok bạn nói là no ừ, ngân nói là no no có nghĩa là không nhưng nose là cái mũi ok nó khác đúng không uh, ờ, no no I don't want tớ không thích tớ không muốn but khi mà chúng mình nói nose và cô Ngọc chắc chắn rằng cái từ đấy là là cái mũi ok và mình chỉ cần để ý một xíu xíu thôi là đã khác rồi đúng không nhỉ ok so các bạn nào để ý không yes ok cảm ơn nha mình sẽ không mắc lỗi này nữa nhá về các bạn lớp 1, lớp 2 nha cái này là cái này là không không không được mắc sai nữa đó thì bạn này có ba từ này thứ nhất là từ hair thứ hai mouth thứ ba đó là nose ok và đây cũng là một à đây cũng là ba lỗi sai phổ biến nhất trong tất cả các bài tập của các bạn còn đâu thì à, những từ khác đều rất là ổn các bạn đều biết được rằng là hands and hands ok các bạn đều dùng được uh, danh từ số nhiều rồi cho nên cô sẽ không nhắc lại nữa các con đều rất là cố gắng tiến bộ nha mình chỉ có nêu thôi và rất cảm ơn bạn Ngân bởi vì ngân gửi bài rất là đều cho nên cô biết được những cái lỗi mà ngân đang mắc phải và giúp ngân sửa từng ngày và cũng như bài của khang nha hôm nay mình sẽ xem bài của khang đây này bạn này cũng hay này gia linh có cái tai mèo đáng yêu lắm đó cô vừa nhận xét bài gia linh rồi hiền cũng thế này hiền phải thầy quân nhận xét một chút rồi này đó bạn này cũng hay đâu cô muốn cho các bạn xem một bài mà phải thực sự là tiến bộ cơ đây cho các bạn xem nhân vật của ngày hôm nay. Quá tuyệt vời. Yeah. This is my father. Uh ừ -huh. This is my mother. Uh ừ -huh. This is my brother. Uh ừ -huh. This is a bird. Yes. This is a dog. Yes. This is a chicken. Chicken. This is a cow cow. This is a pig. Pig. Okay. These are my, these are pig's ears. Các con có nhận ra không? Pig's eyes. Bạn nhá, bạn ấy dùng cả sở hữu cách để bạn ấy diễn tả nha. Cô không đùa đâu, bạn ấy nhớ bài lắm mà. Đây là bài trước rồi. These are pig's eyes đây là những chiếc mắt của con lợn trời tuyệt vời con ạ tuyệt vời quá bài này cô phải nói là bài xuất sắc nhất cho tất cả các bài mà bạn nộp cho cô ấy và cô phải tuyên dương bạn ngày hôm nay cho các con biết <laughs> This is my pig's pig's nose. Yeah. Pigs. Pigs nha, pigs nha, bạn ấy đọc chuẩn luôn, pigs chứ không phải big pig là cái con lợn ấy con heo á còn uh, cái từ big nó lại là to tuyệt vời khác quá tuyệt con ạ đó This big mouth đấy con con khi mà các bạn luyện tập như bạn Khang này thì chính ra là Khang học cũng uh, 10 buổi nhỉ đó thế là Khang à, gửi bài cháo hôm nào sót cả cô cô cô trước thì các con nhớ nhá các con nhớ là mình ngoài việc mình học ở trên lớp này hay học ở trong lớp học của cô ra thì các con cũng phải luyện tập thêm nghe nhiều video hát nhiều xem nhiều đọc nhiều nói nhiều và luyện tập hơn nữa thì các bạn sẽ có phản xạ tiếng Anh tốt thôi và sau này cô Ngọc còn phải chạy theo nữa ok nào thế nhá thế là mình hôm trước là mình đã học được rất rất rất nhiều à, bộ phận trên cơ thể rồi đúng không nhỉ thì bây giờ cô muốn là cô sẽ share một số những cái từ nha những cái bạn là monster rất là đáng yêu đúng không vì cô muốn các bạn là giúp cô là miêu tả những cái bạn này xem sao đúng không nhỉ đây bài tập của cô Ngọc đây này đấy bài tập của cô Ngọc hôm trước bạn nào quên mất thì à, nhớ là về nhà về nhà là <laughs> làm cho cô nhá không là cô không biết <laughs> thằng nào mà lần đâu okay so we move to the task one today listen point say okay um today we have two monsters okay today we have two monsters hôm nay cô có hai bạn quái vật ừ, cô muốn gọi một bạn để có thể làm miêu tả hai bạn này cho cô Uh, bạn nào nhỉ? Can you raise your hand who's volunteer for me please? Ai giơ tay nhỉ? Ai giơ tay cho cô gọi nào? Ôi dồi ôi, giơ tay nhanh quá. <laughs> Có bạn nào xung phong không? Bạn nào xung phong? Cô chào Đinh Huệ Lâm nha. Có bạn nào xung phong không? Xung phong tả bạn uh, nào? Uhm, bạn nào mở cam? Bạn nào mở mở camera thì cô xem nào. Uh, ok. I want to uh, ask um, Nguyễn An Phú Bé Phú. okay. Hello, can you hear me clearly? Yes. Okay, thank you. Um, I saw that you put the name is Nguyen An Phu. Is this your name? Is this your name. Your name is Fu, right? Yes. Okay, Fu. And how old are you now? I'm eight years old. Yeah, you are eight years old. Mm -hmm. Okay, Fu, I have a challenge for you. Are you ready? Yes. Okay, in the first picture, about the green one here, a monster. What is its name? Uh, of uh, Yes, Arika. Good job. And can you describe for me that? How does it look like? describe uh -huh. can you describe con có thể tả không nhỉ uh -huh. how many eyes this, uh -huh. these, these are three eyes okay I will guide you a new structure cô sẽ hướng dẫn con có một cách nói nha nó đúng không cái con cái vật này đúng không yeah. Dạ. có has it has ừ, con vừa nói là mấy mắt uh mấy mắt nhỉ three three okay it has three eyes okay great and are there anything else có cái gì khác không how many teeth how many teeth here How many teeth does it have? It has nine teeth. Nine teeth. <laughs> Chỉ là teeth thôi. Teeth thôi. Teeth nó đang mang nghĩa là danh từ số nhiều rồi. Cảm ơn nha. Đây cũng là từ đặc biệt. Chắc là cô chưa dạy đúng không? Ok, cô chưa dạy con từ này. Ok. Rồi, teeth nha. Ok. And how about is tongue? It's tongue. Yeah. It's tongue. It what? has one one tongue. Yeah. And what color is this? It has green. Yeah, yeah. What color of uh, its tongue? What color? It is Great, great, great. And um, can you see that um, he uh, it has a big head? Uh, do you think that it is his body or it is his head? Con nghĩ đây là cái đầu hay là cái người của bạn ấy? Body or head? Body. <laughs> mm. In my opinion, I think that is a head. He, it has no body. <laughs> theo quan điểm của cô thôi, còn con có quan điểm nào thì mình cứ nghĩ thế nha. Thế nào cũng đúng hết. ok. And uh, the last question for you, Phú. How many legs does it have? It has three legs three legs? No, no, two legs. Two legs. Okay. It has two legs here. Okay, thank you for you. So great. Um, cô chưa thấy Phú gửi bài tập cô nhỉ? trong hôm nay gửi bài tập cho cô nhá. Okay? Yes or no? Yes. Yes, okay. Thank you. Gửi bài rồi mà. Okay chắc là cô Thiên chưa nhìn thấy ok thank you Phú and uh, another people please cô sẽ xem trên box chat nào box chat nào ok vừa nãy là Phú rồi nè thì đường truyền mạng không tốt nên hình ảnh không được nét nhưng vẫn nhìn được đúng không các con các bạn nào không có bạn nào trên box chat muốn như bạn Phú không who volunteer please We have another monster. We have another monster. We need to describe about it. Uh mm-hmm. -huh. Đây cũng là một cái bài cũng khá mới cho nên là cũng cũng phải rất là cẩn trọng cho các bạn đó. Có bạn nào volunteer không? Sợ <laughs> sợ. Ôi trời ơi. Trời ơi các bạn mà sợ. Nào thế bây giờ cô sẽ giúp đỡ các bạn nhá vừa rồi bạn phú có sử dụng cấu trúc là nó có đúng không cái vật đây là vật đúng không thì mình sẽ dùng it còn nếu mà các con muốn nhân hóa lên là muốn gọi các bạn ấy cứ như là con người ấy. ví dụ như là anh ấy hoặc là cô ấy chẳng hạn đó thì cũng được thì ở đây cô chỉ dùng cấu trúc là it has thôi là nó có đúng không nó có ba mắt it has three eyes. Nó có một chiếc miệng. It has one mouth. Uh -huh. It has nine teeth. Okay? And the next, I want to ask how many eyes here? Cả lớp comment cho cô nào. How many eyes here? It has. It has. How many eyes? how many cả lớp nhỏ cả lớp ơi xem cho cô cái bạn thứ hai nào có bao nhiêu nhỉ bạn này có bao bao nhiêu mắt bao nhiêu mắt comment cho cô nào comment cho cô biết nào how many eyes does it have how many eyes does it have okay how many eyes how many eyes does it have xem nào Ờ, bạn à, Tuấn Kiệt à Ok, hello Tuấn Kiệt. Hello teacher. Okay, I just want to ask you that how old are you now? How old are you now? Kiet? I'm happy. Ah, yeah, you you happy, but uh, I want to ask about your age. I am 24 now, and how about you? How old are you? I'm eight old you. I'm old you eight. Uh, you eight. are eight? Eight? Yes. Eight? yes. Okay. Yes. Okay, good. Can you show me how many eyes? How many eyes here? two eyes. Two eyes. Okay, two eyes. Mm, mm, great. And uh, how many ear? How many ear? Zero ear. Zero ear. <laughs> so smart. And how many hands does it have? Four hands. Can you read it in one sentence for me, please? It has four Hands. Hands. Okay. Con đọc cả câu nào. It has four hands. hands. Nào, lại một lần nữa nào. It has four hands. Okay. It has four hands. hands. Great. And how many legs does it have? Ừ. How many legs? two leg two leg nhớ nhá leg nhiều cái chân mà legs and the last one the last one is how many teeth does it have Three teeth. Yeah, three teeth. Thank you, Kiệt. You so great. Mấy bạn ở đây học tốt ghê ha. Thank you. Yeah đó thì như bạn phú bạn kiệt nha bạn phú với bạn kiệt làm bài rất là tốt đấy thì có không thì có một cái câu mà cô suốt vừa nãy ra là cứ hỏi đi hỏi lại các bạn đó là how many how many and how many okay và để làm rõ hơn về việc là cô đang nói cái gì đúng không cô đang hỏi gì thì cô sẽ tiếp tục nào mình sẽ tiếp tục oh mouse okay thank you mình sẽ tiếp tục nha ừ. mình sẽ có cấu trúc này tôi có đúng không vừa nãy là nó vừa nãy là nó chỉ sự vật sự việc rồi thì bây giờ mình sẽ nói là tôi đúng không cả lớp nào tai nghe đâu hết rồi tai nghe đâu hết rồi nhỉ tai nghe đâu hết rồi ok tốt lắm nào mình sẽ bắt đầu nghe nha Page 27. Activity 3. Listen. Point and say. 1. Nhớ nha, listen này xong thì where's your pencil? Lấy cái pencil đâu? Where's your pencil? Listen, point and say. Listen, point and say. Nhớ nha, lấy cái pencil ra nào. Cô thì không có cái pencil ở đây. Thì các bạn lấy pencil của các bạn ra nhá để mình chỉ vào màn hình nào. Ok. Are you ready? Cô xem một loạt xem nào cái pencil đâu đâu hết rồi ok I see it I see it I see it ok great cô nhìn thấy rồi ok nào bắt đầu nhá let's start it I have two ears I have two ears okay one more time I have two ears ok tớ có hai chiếc tay ok one more time I have two ears ok luyện tập lại một lần nữa nào I have two ears <laughs> ok các bạn làm tốt lắm nào tiếp tục nào the next two I have one mouth Mm, okay. I have one mouth. Okay. One more time. I have one mouth. Nhớ là mouth. Okay. I have one mouth. À ha. Cô xem loại một lớp mình sẽ có đang đọc không nhỉ? Ok, các bạn đọc nào. I have one mouth. Yeah tốt lắm Hoàng Dũng tốt Võ Minh Khang Minh Khang đâu cái camera con đâu rồi sao lại để mỗi cái tóc cái kia yeah đâu con đọc xem nào đây mở mic cho tôi xem nào mất máy mồm không biết là hello hello yes can you read out of this sentence for me please Khang I have one mouth ok great thank you đấy nhớ nha che cái chỏm đầu ai mà biết được tiếp tục nào hiệp đâu nhở hiệp đâu hiệp đâu nhở hiệp làm bài tốt lắm đâu nhở hiệp mở mic cho tôi coi nào ok hello hiệp hello yes can you read out loud for me right pronunciation I have one mouth oh my god this great yeah I have one mouth rất xuất sắc mà hiệp cho cô tâm sự tí là hiệp thường thường là ai rèn cho con tiếng anh mà con phát âm giỏi ấy ai ở trong nhà bố à. bố à bố cho con học tiếng anh thế nào bố cho con học tiếng anh như thế nào con chia sẻ cho các bạn nào ừ. con học Grace Speed với cả Little Fox à thế con đọc kể chuyện cô thấy là con hay hay kể chuyện ấy con hay đọc chuyện hay là hay nghe nhạc không Có ạ. Có à, nhiều lắm đúng không? Tự tin lắm. Thế sau nhớ nếu mà nếu mà được có thời gian thì con ờ, viết bài lên trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con này xong rồi con chia sẻ cho các bạn cách học tiếng Anh nha tại vì cô thấy con học giỏi quá trời luôn. Con nói phát âm chuẩn lắm nha hứa với cô nhá, ok không? Ok. Yeah, thank you Hiệp. Yeah, dạ, đó như bạn Hiệp này. Ok, là tiếp tục nào. Next, các bạn nhớ nhá, cô mở ở đâu là các bạn luyện đọc cho đến đó đó. Three. Three. I have ten fingers. Ok, nếu mà nó hơi nhanh một chút thì cô sẽ đọc chậm một chút. Ok. I have ten fingers. One more time. I have ten fingers. Okay, let me see, let me see my students now. Okay. Nào các bạn đọc to nào, các bạn giơ tay lên nào. Okay, raise your hands please. Raise your hands please and say it after me. I have 10 fingers. One more time. I have 10 fingers. Okay. <laughs> yeah, that's great. And four, the fourth. Four. I have two feet. Uh ừ -huh. Đúng không? Đây là cái danh từ số nhiều mà cô đã đề cập vào buổi thứ 9 rằng là nó không có phải là foot mà đây là feet đúng không? Uh ừ -huh. Nào một lần nào. Bây giờ lôi cái tay đặt vào hai cái bàn chân cho cô. Ok. Giờ tay cô đây, cô đặt vào chân này. Uh ờ -huh. Và nói to nè. I have two feet. One more time. I have two feet. Okay. Once again. I have two feet. Nhớ nha, các bạn khi đọc nha, không mặc dù nó là câu rất là dễ nhưng mà không được để nuốt âm là một. Ok. Mất âm đuôi là hai. Mất âm gió là ba. Nó sẽ thành một câu không hề có nghĩa. Ok sau nếu mà bạn nào mà không thể đọc nhanh được thì mình cứ nói chậm I have two feet I have two feet ok nào tiếp tục next five five I have two hands I have two hands cái này dễ rồi bạn nào cũng nói được đúng không I have two hands and the last one Six. I have ten toes. I have ten toes. Okay, toes. Ngón chân. I have ten toes. Các bạn đâu nhở? Ngón chân đâu nhở? Ngày xưa nhá, ngày xưa cái ngón chân cái của cô với cái ngón gần gần chân cái của cô ấy nó chập vào nhau ấy. Cho nên là nếu mà tính ra là cô chỉ có 9 ngón thôi. 9 ngón chân rồi. I have nine toes nhưng mà lúc cô lớn lên thì cô có làm một cuộc kiểu phẫu nhỏ nhỏ để cô tách hai cái ngón ấy ra thế bây giờ cô lại có 10 ngón rồi <laughs> có bạn nào giống trường hợp của cô <laughs> yeah I have ten toes okay I have ten toes à, <laughs> đúng rồi cô nếu mà tính ra là đúng là cô Ngọc chỉ có 9 ngón chân rồi đấy uh ok nào cảm ơn các bạn nha bài này nha sẽ là bài tập về nhà đó và đây là một cái câu hỏi mà cô hỏi từ đầu đến cuối buổi mình sẽ không muốn là học nhiều ngữ pháp tuy nhiên là để nói thuận miệng thì mình phải học một chút nha how many how many how many là có bao nhiêu đúng không có bao nhiêu cái tai mà anh ấy có cái từ have có nghĩa là có các đọc là have ok have next ok bạn này trả lời là he has two ears có sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao ở đây là have và ở đây là has have or has thì các con chỉ cần nhớ là trong câu hỏi thì động từ người ta giữ nguyên có nghĩa là từ như thế nào thì nó vẫn như thế từ have nghĩa là có have có giữ nguyên trong câu hỏi trong bất cứ câu hỏi nào đều được giữ nguyên hiện trạng không thêm không bớt cái từ đấy không biến đổi còn khi mà mình trả lời với những câu đối với chủ thể là số ít ví dụ từ he này nó chỉ là một chàng trai thôi one boy ok một cậu nhóc thôi đúng không à uh -huh. hoặc là một bác nào đấy một chú nào đấy nói chung là một thì mình phải chuyển cái từ have này nó thành cái từ has ok nào để làm sáng rõ hơn cho cái việc này thì mình sẽ cùng nhau ờ, viết ra đây nhá mình có từ là he đúng không là cái này các bạn sẽ được xem lại cho nên là các bạn không phải lo nha xem lại là mình sẽ viết ra vợ sau anh ấy cô ấy cái này bạn nào biết chưa bác ấy bác nam ấy ừ. ok she cô ấy à chết chết chết chết chết rồi thế thì xin lỗi nha không phải đấy ghi là anh ấy bác nam ấy chú ấy uh, em trai đó nói chung nói chung là nói về con trai nói về con trai đúng không ôi trời ơi mày quá học sinh nhắc lại rồi chứ sợ đúng không nhỉ cô ấy chị ấy bác ấy thì mấy đúng không bác gái đó uh, ok um, nói chung là nói về con gái đúng không có từ ít ít là nó sự việc đó nói chung là nó là nói về vật động vật và tất cả cái này đều chỉ một một cái người đó một cái người anh đấy một cái bác nam ấy thứ hai là she là một cái người con gái đó và it là một cái vật đó cô lấy ví dụ là cô có một cái remote đó remote cái điều khiển it uh, it it ok nhưng khi mà cô muốn ờ, nói là cô ấy thì cô có thể là khoanh vào bạn này này đúng không she đúng không she và đây là he ok he ok à, mình sẽ tắt cái này đi ờ, cho đỡ bẩn nhá Ok, nào mình nghe một chút nha. Page 27, Activity 4. Look at 3. Listen. Ask and answer with a partner. How many ears does he have? He has two ears. Okay, how many ears does he have? có bao nhiêu chiếc tai mà cậu ấy có thì cậu bạn này trả lời cậu ấy có hai chiếc tai đúng không là đang nói về một bạn nam khác đó một người khác đó mình đang nói về người khác nha tiếp tục và bạn nữ tiếp tục hỏi does your sister have long hair hôm nay mình có một cái cụm mới đó là long hair long hair here cô là cô có này I have long hair cô có mái tóc dài từ long hair thì bạn ấy trả lời no she doesn't she has short hair ok đúng không bạn ấy trả lời luôn không cô ấy không phải như thế đâu cô ấy có một cái bộ tóc ngắn bạn nào trong lớp mình đang có tóc ngắn tóc ngắn <laughs> tóc ngắn giơ tay nào ai là đỗ bảo an tóc ngắn ok ag one minister cũng không biết tên bạn này nhưng mà bạn này rất tích cực nha cái bạn áo hồng đeo tay nghe trắng áo sắt nách trắng ấy đúng không con con để tên tiếng Anh đúng không ok rồi Lê Minh Hạnh tóc ngắn ok rồi Khánh Hà Andy Leisure tóc ngắn đâu hay tóc dài con Andy à Khánh Hà ấy. Khánh Hà tóc ngắn hay tóc dài nhưng mọi lần thấy buộc tóc đằng sau mà à tóc dài long hair ok Thảo My Thảo My Thảo My mở tóc xem nào Thảo My mở tóc cô xem nào Thảo My tóc ngắn hay tóc dài Có thấy tóc dài ra chứ phải tóc ngắn không nếu tóc dài tóc ngắn con Thảo My là mở mic à ok hello hello Thảo My chào dạ, cô yeah so uh, the, does your hair the do you have long hair or short hair do you have long hair Or có tóc dài không do you have the long hair yes or no yes yes okay and uh, how about your mother does your mother have long hair Does your mother have long hair? Mẹ con tóc có dài không? Có tóc dài không? Tóc ngắn. Tóc ngắn thì con sẽ trả lời như nào? Như bạn Nam trả lời ní. No, she doesn't. Con đọc là No, She doesn't. She doesn't. Doesn't. No. Doesn't. Okay, great. Nào, bạn uh, mẹ con nào, cô ấy ờ, có tóc ngắn nói như nào nào. She has short hair. Who? Who? Yes. She has short hair. Yeah. Okay, thank you. Yeah, it's easy for you. Hả? Con hiểu chưa nhỉ? Yes or no? Yeah. Yes, okay. Thank you, Thảo My. Good job. Ôi, cẩn thận chị. Okay, nào tiếp tục nha. Uh, ờ, cô sẽ có một câu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh để cho các bạn nghe trước. Uh. Bạn nhỏ nhỏ xinh xinh để nghe trước, nghe trước một chút. Uh... Các con thích nghe chuyện không? Bây giờ bởi vì là các bạn nhá, thường thường là các bạn lười đọc chuyện lắm cho nên là hôm nay cô phải cho cái bài này vào để chuẩn mình xem là cái bạn nam này bạn ấy tìm uh, bạn chó của bạn ấy như nào nhá. Rồi nhé, lost job ok mình sẽ nói về câu chuyện lost job đã nào nào đã bao giờ bị mất chó chưa có ai đã bao, bao giờ bị mất chó chưa <laughs> ai bao giờ bị mất một chú cún con chưa bị lạc mất chưa cô là có mấy lần rồi cô buồn lắm ok nào bây giờ để xem là quá trình bạn này bạn đi tìm à, chú cún của bạn ấy như nào nhá pages 28 and 29 activity 5 Listen to the story Lost Dog. Do you have my dog? I don't know. Let's see. OK. Để có thể là cô xem là có bạn nào đọc cùng cô không? Bạn nào nhỉ? Bạn nào ta? Bạn nào đây? Các bạn giơ tay xem là để cô biết à? Các bạn nào xung phong Đọc chuyện của cô nào. <laughs> Okay, I, I, I want to ask um, Khánh Andy. Okay, à, Khánh hà Andy. Khánh Hà. Con đây ạ. Ừ. Yes, yes, okay. Um, today I will be the boy and you will be the uncle. Okay? Yeah. Dạ. Okay we will listen to the radio first and then I and you will repeat. Nào, thế vừa nãy mình nghe trước rồi, bây giờ cô sẽ đọc lại nha. Do you have my dog? I don't know. Let's see. Ok, thì bây giờ cô dịch trước con con dịch sau nhá. Uh, bác có nhìn thấy chó của con không không để bác xem nào ừ bác không biết để bác xem đúng không dạ. ok con con con hỏi nào tiếp tục nha mời cô cho con nghe trước nha Is this your dog? No, my dog has big ears. Okay, next. đây là đâu con đọc trước là con đọc trước là cho các bạn nghe nè is this your dog no, no my dog has big ears ok thế bây giờ con dịch câu đầu cô dịch câu sau nhá vâng câu đầu là gì đấy đây là chó của cháu à không ạ à cháu của cháu thì có những cái tai rất là lớn tai to ấy để tiếp tục xem là bức tranh 3 là nói cái gì nhá cô và cháu cùng nghe nhá This is, is this dog? Your dog? No, my dog has short legs. Ok, cái gì nhỉ? Hà nhỉ? Andy, Andy. Đây là chó của cháu à. Thì không, chó của cháu có những cái chiếc chân ngắn cô Bây cô với trò mình cùng đọc lại nhá con đọc lại câu hỏi nào This is your dog. Is this your dog? Is this your dog? Yes, con sẽ hỏi theo cái kiểu là uh, có phải không á? Mình sẽ lên giọng ở cái câu cuối đúng không? Is this your dog? Nào con đọc lại. Is this your dog? if it is your dog? No, my dog has short legs. À ha. Next nào, bây giờ cô trò mình cũng nghe trước nha. Is this your dog? No, my dog is purple. Okay, Andy dịch cho cô nào. Andy? Con dịch cho cô nè. Yes, dạ, okay. Can you translate it into Vietnamese for me? Uh, if this đây là chó của cháu à? Ừ, câu sau bạn ấy trả lời nào. Không, đây chó của cháu có màu tím. <laughs> Great. And the next. Purple. Oh, does it have big ears? Yes, it does. Đâu, ok, bây giờ con có thể đọc bằng tiếng Anh rồi Đúng diễn tả đúng đúng cái cái trạng thái đấy của bác nào. Purple. Oh, does it have big ears? Yes, it does. Okay, one more time nó biết sao cô bảo Angie là gì ăn đi dịch cho cô là đúng cái cái trạng thái luôn là dịch nào can you translate it into Vietnamese please purple ừ, màu tím màu tím à? màu tím á à? ồ sao nữa nhỉ sao bác lại nói nữa nào nó có một cái tay to à vâng đúng rồi đó thì có phải cái này mình dịch là một tím á à ồ ờ, có phải nó có mấy cái tai to không thì bạn trả lời là đúng đúng chính nó chính nó đúng không yes it does <laughs> và tiếp tục nào xem nào aha a toy dog yes that's my dog thank you Yeah, Andy, Andy đọc lại cô là Andy. À, a, a toy dog. Yes, that's my dog. Thank you. Ok, bây giờ uh, hai cô trò mình sẽ đọc lại từ đầu và mình sẽ uh, đúng cái ngữ điệu nha, đúng hoàn cảnh nha. Nhớ nha. Ok, cái con muốn là bạn uh, nhỏ hay là con muốn là bác lớn nào? Con từ cô là bạn nhỏ ạ. Ok, thế thì uh, con bắt đầu nhá. Nào, the first picture. Do you have my dog? I don't know. Let's see. Is this your dog? No, my dog has big ears. Okay, my dog has big ears. Okay. Is this your dog? No, my dog has short legs. has short legs nhớ nha âm gió nha ok is this your dog no my dog is purple hmm purple oh does it have big ears yes it does aha a toy dog yes That's my dog. Thank you. Ok, great Angie. Thank you. Angie đọc rất là tốt nha. Đúng rồi, khi mà mình mà mình làm gì ấy, hay là mình nói tiếng Anh ấy thì cái điều quan trọng ấy, nó không không chỉ nằm ở việc là mình phát âm chuẩn mà mình còn phải đặt từ đó vào trong ngữ cảnh và mình sẽ diễn tả những cái câu nói của mình sao cho đúng ngữ cảnh đúng ngữ điệu nhất nhá bài này là lần đầu tiên có thể nói là cũng là lần đầu tiên cô dạy các bạn chi tiết về phần này để sau này khi mà mình học những bài khó hơn thì cả lớp sẽ cùng cố gắng nha ok thank you Andy rất là tốt nha nào bây giờ bài cuối cùng bài cuối cùng là mình sẽ tìm tìm cho cô à, cũng sẽ mở chat lên cho các con nha các bạn nào chuẩn mình chúng mình sẽ có ba ba ba câu đây cô đã mở chat rồi cô đã mở comment rồi thì bây giờ các bạn chuẩn bị nha các bạn chuẩn bị nha bây giờ mình sẽ nghe này mình sẽ nghe và mình sẽ làm này cho cô này ok let's start it page 29 activity 6 listen and circle 1 Does your dog have big ears? Yes, it does one more time các bạn nghe được không vẫn nhìn được mà các con nghe được không đây là đang làm các con comment cho cô nha mình sẽ có câu 1, 2 và 3 nào thì big ears nào là long tail được được cái à, bây giờ xem nào bây giờ xem nào chó nào là chó của mình nhá and circle one Does your dog have big ears? Yes, it does. Does your dog have big ears? Yes, it does. Now, now, Nào, trong này có có chó như nào? Chó một hay chó hai nào? Câu một nào. Chó một hay chó hai? Chó một á? Chắc chưa? Chó một hay chó hai? Big, đúng rồi, big. Các bạn nghe được từ big. Rồi, big ears chính xác. Chó một à? Chó một chắc chưa? Thế cô cứ khoanh vào đây nhá. Cô cứ khoanh vào đây nhá ok có khoanh vào đây cho các bạn nào tí nữa kiểm tra chứ cô cũng biết đâu <laughs> đúng không <laughs> next two two does your dog have long legs no it doesn't my dog has short legs à, bây giờ nghe lại này nghe lại để tập trung này câu 2 này câu 2 nhá tập trung nhá two Does your dog have long legs? No, it doesn't. My dog has short legs. Does your dog have long legs? Long legs. Chân dài. Ấy. Ok, chân dài nhưng mà đầu á. No, it has short legs. Chó một hay chó hai? Chó một hay chó hai? one or two <laughs> two one two oh my god two elbow cô quanh vào đây nhá Thế tiếp nào cuối này cuối này tập trung này three is your dog brown no my dog is purple ok nghe một lần thôi khoanh vào đầu nhanh lên quickly <laughs> nghe một lần <laughs> nghe một lần thôi quickly <laughs> ok two is that true are you sure with your answer à, bây giờ kiểm tra nhé chắc chắn rồi đầu tiên ấy là mình nghe lại nào Activity 6. Listen and circle. 1. 1. Does your dog have big ears? Yes, it does. Yeah. Does your dogs have big ears? Chó của bạn có tai to. Đúng rồi, chính nó. 2. Does your dog have long legs? No, it doesn't. My dog has short legs. Mm. Does your dog has long legs? No, it doesn't. It has short legs. Okay. Đúng luôn. Câu cuối nha. Câu cuối chắc không phải nghe lại đúng không? Is your dog round? No, it's purple. Chó của bạn màu nâu à? Không, chó tớ màu tím rồi đấy thế là đúng hết rồi đó thì là bài hôm nay nha nghe thì có phải không mình tổng hợp lại một chút là hôm nay nặng hơn về phần cấu trúc đúng không nhỉ mình hỏi về cấu trúc uh, harmony đấy harmony rồi là những cái cấu trúc mà để hỏi nó nó liên quan đến việc hỏi về miêu tả đúng không nào là do you uh, do, uh, do, uh, do you have cái nọ cái kia này does have cái nọ cái kia này đó nó có cái này cái kia không nó có cái nọ cái kia không nó có tai to à đấy cô ấy tóc dài à đúng không cô ấy có tóc dài à đấy có bao nhiêu mắt mà nó có đúng chưa nhỉ bạn đã đúng hết bạn đã đúng hết bài dễ quá <laughs> ok đó thì bài hôm nay của chúng mình như thế là hết rồi mình lại hết mất rồi Nguyễn Lương Hà An buồn quá hôm sau cô gọi Nguyễn Lương Hà An nhá ok rồi Quản Minh Khánh <laughs> ok so thì uh, bài tập ngày hôm nay cô sẽ giao lại ở trên Zalo được chưa trên Zalo nhá cô sẽ giao lại bài ở trên Zalo và các con có thể một là tự lên Zalo để xem bài tập vào ngày mai hai là các con nhờ bố mẹ là xem nhá để có thể làm nhá và nếu có thay đổi vào giờ học cô sẽ thông báo sau với cả con nha ok nếu mà các bạn happy cho cô một tim nào happy nào còn do you happy do you happy do you <laughs> happy oh my god if you happy oh my god you're so sweet yeah thank you the class thank you nhớ nha nhớ là bài làm bài tập về nhà nha bây giờ cô sẽ mở mic cho các con nha màu mic ở đâu nhỉ không biết ở đâu nhỏ <laughs> bây giờ mở mic nha thế bye bye cả lớp nha bye bye nha goodbye Bye, teacher. bye teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye everyone. Bye là đánh răng nha rửa mặt đi ngủ nha không chơi được đâu cô cô thế mẹ cô cô cô làm gì cô làm các tự khác Bye bye teacher Ngọc. Bye bye teacher. Đi sleep now. Bye bye. Teacher.